chào các bạn nhé Hôm nay à, anh em dã thực à, đi bắt ong đất Đây là đường à, trên lán nương của anh em nhé Hôm nay vừa vừa có một người bị đốt xong Báo về là đang trở đi viện này Bây giờ anh em đi bắt ong Cứ để này là họ không làm được nương đâu nhé Họ làm nương họ bị đốt rồi vừa trở đi viện thì bây giờ họ gọi thì anh em thợ rừng chúng tôi sẽ lên để đào Ừ. không biết là tổ to tổ bé thì uh, mời các bạn cùng theo chân uh, anh em chúng tôi sẽ đi bắt ở trên uh, cái đỉnh ngọn đồi cái nha mới bắt được chứ giờ bắt chết bắt luôn như không đất gì còn mấy phần trăm anh anh tắt đi đã còn 26 phần trăm bảo hộ anh mẹ đấy mà cái áo mưa hay là gì anh chú ơi áo mưa găng tay không không đủ tí đá, Chỗ cụ thang này cũng mới xe con thang nào được Quảng trường Đây nó cũng, cũng quảng trường gần có hưởng cái sang đấy là có đem sang mình ở đây thôi chắc là ở đây thôi chỗ nào đây rồi chỗ bụi rậm kìa à. này đạt đây đây các bạn nha, máy đang vẫn đang kêu tò tòi, đang thay đồ đốt cho đi viện các bạn dùng tính mình cũng thay đồ đồ của bọn mình chỉ à, quần áo mưa thôi găng tay mũ bảo hiểm index rồi không, không dùng bộ không dùng bộ áo mưa bộ bảo hộ của họ chứ nóng lắm nóng lắm <laughs> màn hình chẳng hiện đâu đây đang tiếp cận nhé quay trang ngoài đây trang ngoài ba tầng đốt họ phải đi viện bó không hay con to con to đuôi cái mảnh này này mà mưa đi đi của anh em nha sửa chung con sửa chung nguy hiểm lắm rồi Đấy, bị nát mất đại bảo rồi đặt lên đấy ông này đốt là đi uh, cấp cứu luôn đấy tầm chục phát là Ui, đi gấp nó kêu này Đâu? này ừ. Ờ. Đây. nó cắn cái sẹt sẹt sẹt anh Quế vừa gọi là uh, chị uh, Hòa là không bị sao nhé bị đốt uh, 7 phát

rắc muối cho ít súp súp muối này nó cắn vỏ xẹt xẹt xẹt này <laughs> đây nó cắn xẹt xẹt xẹt muối này tí nữa thôi cho nó xuống dưới em để cái đĩa ở dưới mà ừ nhưng ít thôi nó Thấy nhạt, nhạt. 오빠. Bố ơi. Ôi. Ông cho cho ông vào nướng thì thì, thì nó còn sống. <laughs> cho ăn một nướng, ăn một nướng thì nó còn sống. Sao này nướng rồi còn sống được. Mời những anh em hút nhá. <laughs> Ui rồi anh em hút đây chết chưa ông chết rồi ui cái gì mà mà màu đen đen kia đất ông đất trên đất ui đất là kinh thế à, thế là sao cứ đi xì ở đây đấy mà biết tí tôi hiểu bạn đấy và đi ăn thì vừa tải về và bỏ cun sơ Wow, how Tunggu deh, enam deh. Phớt hưởng một đồ. Đây là măng nha, măng này măng gì đây Đây là măng lay. Lay. Thế con củ măng to này? Ha, củ măng to này măng húc. Măng húc. măng nào mà chả húc. <laughs> măng nào chả húc. măng này măng húc nhỉ? măng húc đấy măng nào măng nào chả húp măng nào chả húp rồi thì muốn măng luộc nữa các bạn nhé vội vội luộc đấy măng vội luộc anh đạt nhà ta hôm nay bị một phát Đấy, đại với hai phát tay mà vẫn tươi <laughs> tay to này ừ. tay to mình thường đấy xem tay tay mút thế béo béo lên được mấy cân xuyên cả cái găng tay ong đất Ông đất này kinh lắm xuyên quắt à, để lên mâm nha anh chú ơi mang mang đó, xin mời các bạn nha Đây. dân tộc uống chén to này <laughs> <laughs> chéo không phải mất này tôi đi nè không măng xào măng ờ, nứa này măng này măng uh, ờ, hốc này rồi xin mời uh, út đặt có chưa dạ. xin cảm ơn tất cả mọi người nhé nếu mọi người thấy hay hãy like và chia sẻ đăng ký kênh để ủng hộ anh em uh, dã thực mình vâng xin chào